cho con của Marvin và Nancy Hôm nay là bao nhiêu ngày nhỉ? 40 ngày 45 ngày ừ. Một cái bốn đực Đây là con cái đây Ừ

con mẹ à, mà chăm con là đến tầm này là sẽ béo lên tí đấy không dám cho ăn đấy à ăn này bây giờ đang hơi gầy này ăn phải vâng, kìm con nào nasi á à con uh, bé con đấy hả vâng. Thôi nhấc từng con xem nào đây nào nhấc từng con để để để để để để nhìn mặt bế lên thôi bế ngực thôi không cần phải đấy ok được dây tím kỹ kỹ tí quay mặt cái à, góc cạnh à ừ ok được đi lại con được tím đi Lần lượt từng con Bọn kia nó đang ờ, gặm ờ, gì Đây là con đực đầu tiên này Đực tím Màu mảng thì nét căng rồi Ok mặt mặt bố Vin Rồi đực tiếp theo được xanh à? Không, con này phải gọi là xanh, xanh dương. Ờ, xanh dương. Nhưng mà xanh dương nó bạc màu đi là không ấy đâu, phải nhìn cả cái khóa này nữa này, cái màu khóa này này. Vâng. Màu khóa thì nó không thay đổi. Lặt, mình lặt vào bên trong. À? Nâu đen. Sợi quá đẹp luôn. À. Ê, ờ, dưa chuột có vào đấy quay video cùng với em cún luôn này con này cháy mảng màu cháy à, mảng màu cháy cháy khét luôn mặt quá đẹp luôn ok rồi con đực tiếp theo con này là con uh, dây xanh khóa đen khóa đen đâu con đầu tiên là con dây tím con này là con dây gì à? khóa cũng đen luôn à con này là con dây đen này ok thế là phải dựa vào màu sắc rồi đấy sau mà chọn khóa là phải chọn màu này nó cũng phải khác nhau này vì là vì là về sau chuông thì kiểu gì nó cũng rơi à. chủ yếu là về sau một thời gian đấy chúng nó nghịch nước là cái dây này nó sẽ bạc màu à. thì dựa vào mỗi cái màu khóa thôi à. con này là con đen mảng màu cũng cháy luôn ừ. còn của Vin nhìn mặt nó khôn <coughs> ok con tiếp theo đây là con tím đầu tiên này con xanh thứ hai này con đen thứ ba này còn con nào nữa con xanh cái rồi cái rồi đúng không ờ cái rồi à? này sáu tỏi đấy à con thằng vàng con này sau cùng to nhất đấy giật gấu Đấy. mặt mũi đàn này đẹp mặt mũi màu mảng đẹp đâu ui sao Ê, quay dưa chuột đấy chứ dưa, dưa chuột vào đây quay với em cún nhỉ đến lúc rồi mở tivi lên xem có cả dưa chuột ở trong đấy Ok, đây là con cuối cùng là con vàng. Rồi, bốn con đực một con cái, rồi thả cho cho nó chơi đi, kệ cho ra đi ta. Đây, à. Đen đen đang đang đang đang rằng co dép với dưa chuột. Ừ. Hề hề, xoa em thôi, xoa thật nhẹ thôi nhá. Chứ xoa mạnh thì em chả sợ, em chả chạy mất. bọn này cho ăn chưa chưa, cho ăn cho ăn luôn được rồi cho ăn ở ngoài này luôn được đây mẹ Nancy đàn này là bún được một cái chất lông là chất lông ngắn này khung khỏe màu mảng nét có ba con ờ, vàng cháy đậm hơn hai con thì ờ, ờ, không cháy bằng ba con là cháy đậm này, nó từ bé nó đã cháy này. nghịch nè à. con này trên đấy thôi chứ à. nào con da nắng là ốm ấy Đây, à, chờ một tí để cho chúng nó ăn Đây. sao mấy đứa lại phi ra đây à nghe tiếng lạch cạch đồ ăn chờ một tí chờ một tí rồi ăn rồi ra kia ăn đi ra kia ăn đi để đây ừ thôi để xuống ok được rồi ờ ừ. Ok để cho em cún ăn Còn một em bên này Còn một em vẫn còn đang mải chơi này Ok Kinh con nào ăn phần con đấy Ừ <laughs> Dưa chuột thì đang tập nói mà nói nhanh quá không ai dịch được <laughs> không biết em cún có hiểu không nhưng mọi người ở đây không ai hiểu nói gì cả <laughs> này bắt đầu đến đoạn ăn chanh này Để cho các em ăn Giai đoạn phết đĩa này hơi lâu bọn này bây giờ nhá là bây giờ là cho nó ăn là có thể không cần phải cho nát hạt ra nữa mà để nguyên hạt đi ngâm để nguyên hình hạt cứ để kệ nó ngâm nó nở ra là cho nó ăn được rồi thì nó ăn đến lúc nó không phải vét như thế này mà nó ăn nó cũng nhanh hơn ừ, tức là nó nhặt hạt nó cũng là nó chiều trẻ con đấy chứ nó bé thế nhưng mà nó cũng là chiều bọn trẻ con này con chi hua Ok đây là đàn cho con của Marvin đã tiêm xong ờ, một mũi chờ tiêm xong mũi hai thì sẽ có video tiếp người mà quan tâm đàn này thì ờ, theo dõi nhé khoảng 20 ờ, ngày nữa sẽ có video tiếp